Hello。 Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng xoay keo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư. Thì vào ngày mai mùng 7 tháng 5 thì chúng ta sẽ có một số trận đấu muộn. Vào ngày mùng 7 tháng 5 đó là trận đấu giữa Newcastle đối đầu với Arsenal và một số trận đấu ở Serie Bundesliga và League One. Thì ở trong à, video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ ngoại Anh đó là trận đấu giữa Newcastle đối đầu với Arsenal. Thì như em có thể thấy là trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2023 thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì Arsenal có thể giành được cái chiến thắng và giành lại được vị trí top 1 ở trên bảng xếp hạng ngoại ngay hay không thì anh em của mình đưa ra những cái má nhận định cũng như những thông tin liên quan đến trận đấu để có thể chốt ra những cái má kèo ngon nào chắc ăn nhất để có thể tham gia đầu tư và trước đó thì anh em của mình xem qua cái má kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này để có thể có thêm thông tin về trận đấu thì anh em cũng thấy là hiện tại nhà cái sẽ đưa ra mã kèo đồng ở trong trận đấu này khi mà anh em bỏ một vào Newcastle sẽ ăn được 0.89 cùng với đó là bỏ một vào Arsenal sẽ ăn được 1.03 và hiện tại thì kèo tài xỉu được niêm yết ở mức là 2.75 khi mà anh em bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.84 cùng với đó là bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0 à, xin lỗi em là 1.06 và hiện tại thì kèo cực tiếp hiệp 1 cũng được niêm yết là kèo đồng và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức là 1.25 trái và như em đã thấy ở trong trận đấu này thì nhà cái đánh giá cao Newcastle hơn Arsenal khi mà sẽ có một số mã kèo khác khi là Arsenal à, Newcastle chấp 0.25 và Newcastle chấp 0.5 cùng đó ở trên trang thì sẽ có một số mã kèo khác như là mã kèo uh, cực thắng áp đảo cả hai đội ghi bàn hoặc không ghi bàn thắng và giữ sạch lưới đội thắng ngược dòng và tỷ số cách biệt thì anh em cùng mình uh, xem qua ở trong ngày hôm nay xem nên đầu tư mã kèo nào và cùng với đó thì anh em à, nào còn đang chơi qua tàu có co chưa có cho mình một trang chơi riêng để phải tự do tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa cho anh em một trang chơi à, uy tín cũng như là tham gia đầu tư à, bất kỳ ở khi nào chứ phải phụ thuộc vào thằng thầu thằng cò nó hết như anh em chơi qua thầu qua cò thì chắc chắn là sẽ bị mất tiền lai tiền phí ví dụ như anh em kết thằng Newcastle ở mắc kèo đồng thì anh em bỏ một là ăn 0.89 như ở ngoài thầu ngoài cò nó chỉ cho anh em ăn 0.8 là nhiều chứ không thể nào nhiều hơn được thì chính vì vậy cái việc mà anh em chơi quả thầu có rất là thiệt thòi cho anh em và cùng đó anh em phải vô một mã kèo nào đó rất là sớm chứ không phải là sát giờ bóng lăn từ 5 đến 10 phút hoặc là à, trận đấu được diễn ra từ 5 đến 10 phút thì anh em chắc chắn sẽ không thể vô được những mã kèo đó bởi vì ở à, ngoài sau ngoài có chắc chắn là không nhận những cái mã kèo như vậy Chính vì vậy mình luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một trang rơi riêng để có thể tự do tham gia đầu tư chứ không phải phụ thuộc vào ai hết. À, hiện tại thì à, mình đang có một trang chơi cũng như là một à, nơi có thể đầu tư à, ngon ăn và chắc ăn nhất nên anh em nào hiện tại mà còn chưa cho cho mình một cái nơi đầu tư uy tín thì có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm để có một uh, những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất và cũng đó là một trang chơi riêng để tự, tự, tự do tham gia đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì anh em cùng mình xem qua những cái thông tin uh, liên quan đến trận đấu như anh em thấy là ở cái việc mà đối đầu thì uh, hai hàng này đối đầu với nhau tổng cộng là 59 trận và trong đó Arsenal có cho mình là 37 trận chiến thắng và chỉ có 11 trận thua và có 11 trận hòa nếu, nếu mà nhìn vào cái phong độ gần đây nhất của hai thằng thì thấy phần sân của Newcastle đang thi đấu tốt hơn khá là nhiều phần sân của Arsenal khi mà uh, Arsenal có 6 trận đấu gần đây nhất thì có tới là 3 trận hòa, một trận thua và chỉ có hai trận thắng mà thôi. Vậy thì ở trên cái bảng xếp hạng thì anh em cùng mình xem qua hiện tại hàng này đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu và có bao nhiêu điểm cách biệt đến bao nhiêu. Thì hiện tại ở trên bảng xếp hạng thì Arsenal thì chắc chắn đang đứng ở vị trí thứ hai sau khi mà trải qua 34 vòng đấu thì có cho mình là 78 điểm đang thấp hơn Man City là một điểm cho nên ở trong trận đấu này mục tiêu của Arsenal chắc chắn là giành lại vị trí top 1 rồi trong tay phần sân của Man City còn phía phần sân Newcastle thì sau khi mà trải qua 33 vòng đấu thì đang có cho mình vị à, uh, 65 điểm và đang đứng ở vị trí thứ ba cùng đó là đội bóng này đang có cho mình hiệu số bàn thắng là 61 bàn và 27 bàn để bị thủng lưới thì ờ, trong trận đấu này mục tiêu của Arsenal chắc chắn là giành lại vị trí top 1 từ ờ, tay của Man City nhưng mà phía Newcastle thì ở ờ, trong trận này chắc chắn là sẽ không thể nhân nhượng để có thể nhường cái thế trận cho Arsenal được bởi vì cái bà, ở vị trí thứ tư là Man City hiện tại đang bám đuổi rất là sát Newcastle khi mà chỉ cách biệt là hai điểm số mà thôi nên trong ở trong trận đấu này thì chắc chắn là một trận đấu rất là kịch tính và cạnh tranh như em có thấy ở cái phần đội hình dự kiến này đội bóng sẽ sử dụng lần lượt ở Newcastle đều có trong mình là đội hình là 433 khi hàng công cao nhất của đội bóng này sẽ gồm có là Isaac, uh, Wilson cũng với là Amiron bên phía phần sân của Arsenal thì sẽ gồm có là Bukayo Saka cũng với là Jesus cũng với là Martinelli và ở một số cầu thủ hiện tại mà không thể tham gia trong trận đấu này gồm có là hai cầu thủ hiện tại bị chấn thương phần sân của Newcastle và có hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ còn bên phía phần sân của Arsenal thì sẽ có cho mình là ba cầu thủ bị chấn thương và cùng với đó là một cầu thủ hiện tại đang nghi ngờ là có thể ra sân vào hiệp 2. Còn về cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì như em thấy là trong cái lịch sử thi đấu gần đây thì trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất thì phần sân của Newcastle sẽ có cho mình là hai trận thua và có tới là 8 trận chiến thắng. Còn bên phía phần sân phía Arsenal thì chỉ có cho mình là 4 trận chiến thắng, hai trận thua và có tới là 4 trận hòa. Thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu gần đây của hai đội này mà thi đấu với nhau. Thì anh em có thể thấy ở trận đấu mà thi đấu với ờ, Southampton thì Newcastle thắng với tỷ số là 3-1. Ở trong trận đấu này thì má kèo nhà cái đưa ra là Newcastle chấp 1 15 và đã thắng được kèo cho A trong trận đấu này. Và anh em thấy ở trong trận đấu này thì sẽ có là 5 thẻ vàng cùng với nó là 3, 13 phạt góc. Còn về trận đấu giữa Everton thì Newcastle thắng với tỷ số là 4-1. Thì ở trong trận đấu này thì Newcastle chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 mà thôi và cũng đã thắng được cái kèo châu Á khi mà thi đấu ở trong trận đấu này ở vị trí là phần sân của đội khách. Còn một số công ty khác nhờ phạt góc thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì sẽ gồm có là 17 phạt góc cùng với đó là ba thẻ vàng. Còn về trận thắng uh, cách biệt lên tới là 5 bàn thắng trước uh, Tottenham thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì Newcastle chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 mà thôi và cũng đã thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này khi mà cách biệt lên tới là năm bàn thắng và cùng đó ở trong cái thông tin phần góc kèo thẻ thì anh em thấy ở trong trận này chỉ sẽ gồm có là 12 phạt góc cùng với đó là chỉ có 4 thẻ vàng à 3 thẻ vàng chỉ lỗi anh em còn về cái trận đấu mà À, của bên phần sân Arsenal thì sẽ có trận đấu gần đây nhất là thắng à, Chelsea với tỷ số là 3-1. Thì ở trong trận đấu này thì à, anh em thấy là Arsenal là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là một trái hoa và cùng với đó là sẽ có một số thông tin về phạt góc như là trong trận này sẽ chỉ có 9 phạt góc cùng với đó là hai thẻ vàng thuộc về phần sân của Chelsea còn về cái trận đấu mà Man City thắng à, Arsenal với tỷ số lên tới là 4-1 thì ở trong trận đấu này thì Man City là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng trọn vẹn cái kèo châu A trong trận đấu này và một số thông tin khác thì anh em thấy ở trong trận đấu này thì chỉ có bốn phạt góc được đưa ra và cùng với đó là bốn thẻ vàng còn về cái trận đấu mà Arsenal thắng à, hòa hòa trước Southampton với tỷ số là ba đều thì ở trong trận đấu này thì Arsenal lại đưa ra mức chấp lên tới là hai trái hòa và để thua kèo châu Á khi mà tỷ số là ba đều ở trong trận đấu đã khiến cho Southampton thắng được cái kèo châu Á ở trong trận đấu này và cùng với đó ở những cái thông tin khác như là uh, Arsenal cầm bóng lên tới là 74% và có 25 cú sút thì lại uh, nhiều hơn phần sân của Southampton khá là nhiều nhưng mà lại ghi đồng với bàn thắng của Southampton đó là ba bàn thắng còn ở cái má phạt góc cũng như là thẻ ở trong trận đấu này thì sẽ cùng có là 9 phạt góc cùng với đó là 6 thẻ vàng còn về uh, cái lịch sử thi đấu gần đây của hai thằng này á, thì anh em thấy là à, trong khoảng 4 trận đấu mà hai này chạm trán nhau sẽ gồm có là hai trận thắng thuộc về phần sân của Arsenal và có một trận thắng của Newcastle và trong đó là có một trận hòa gần đây nhất thì anh em cùng mình xem qua trong những trận hòa này à, thì thấy ở trong trận hòa không đều trước à, khi mà thi đấu Arsenal thi đấu phần sân là đội chủ nhà thì đưa ra mức chấp là 0.75 và để thua ấy kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều ở trong trận đấu này và cùng với đó anh em thấy ở trong trận này có lên tới là 9 thẻ vàng cũng đó là 10 phạt góc còn về trận đấu mà Newcastle thắng tỷ số là 2-0 thì ở trong trận đấu này thì uh, Newcastle được uh, Arsenal chấp với mức chấp là 0.5 và đã thắng được cái kèo chủ A trong trận đấu này và cùng với đó anh em thấy ở trong trận đấu này có lên tới là 20 cái phạt góc cùng với đó là ba thẻ vàng còn về hai trận đấu mà Arsenal thắng với tỷ số 2-0 thì ở trong trận đấu thi đấu ở phần sân là đội chủ nhà thì Arsenal đưa ra mức chấp là một trái hòa và cùng với đó ở ờ, cái thông tin như là phạt góc thì sẽ cùng có là 8 vào góc cùng với đó là 4 thẻ vàng còn về cái trận đấu mà Arsenal thi đấu ở phần sân là đội khách thì cũng thắng với tỷ số là 2-0 nhưng ở trong cái trận đấu này thì Arsenal sẽ đưa ra mức chấp chỉ là 0.5 mà thôi. Và cùng với đó anh em thấy là trong trận đấu này thì sẽ có là một thẻ đỏ, ba thẻ vàng và cùng với đó là 10 phạt góc. Thì hiện tại thì à, nhà cái chưa đưa ra cho anh em ta cái mã kèo tài xỉu phạt góc ở trong trận đấu này là bao nhiêu thì như anh em thấy là những cái trận đấu thi đấu gần đây của hàng này thì ở trong cái thống kê ở đây thì có thể thấy Arsenal sẽ có 8 trên 8 trận đấu gần đây là ít hơn 10,5 à, góc còn thằng là Newcastle à, uh, 6 trên 7 trận đấu gần đây nhất thì có nhiều hơn 10,5 góc nhưng mà khi mà hai này chạm trán với nhau thì anh em thấy là à, sẽ có là 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 10,5 góc và có 8 trên 10 trận đấu gần đây nhất là có ít hơn 4,5 thẻ còn về cái việc mà bàn thắng được ghi thì em thấy là trong 5 trên 6 trận đấu gần đây nhất thì sẽ gồm có là ít hơn 2,5 bàn thắng được ghi Vậy thì những cái mã kèo mình vừa đưa ra cho em xem cũng như những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho em xem trên đây á thì ở trong trận đấu này thì mã kèo nào sẽ là mã kèo sáng và là mã kèo em có thể tham gia đầu tư. Thì sau đây mình sẽ chốt cho anh em hai mã kèo. Đó là mã kèo cược chấp thì thì sẽ nghiêng về phía Newcastle trong trận đấu này. Như anh em có thể thấy ở ở trong cái lịch sử thi đấu gần đây nhất của phần sân của Newcastle thì có rất là nhiều trận chiến thắng cũng như là chiến thắng cách biệt trên còn bên phía phần sân của Arsenal thì chỉ có một số trận hòa và trận thua mà thôi thì đội bóng này chỉ có một trận thắng gần đây nhất mà một đối thủ yếu hơn đó là Chelsea và cùng ở đó anh em thấy ở cái việc mà thi đấu trên chính cái sân nhà và sân khách của hai đội bóng ấy, thì anh em thấy là phần sân của Newcastle sẽ có cho mình là 4 chiến thắng ở trong 4 trận đấu gần đây nhất mà thi đấu trên chính cái sân nhà của mình nhưng mà bên phía kia, kia chiến tuyến là Arsenal thì sẽ chỉ có cho mình là ba trận hòa, một trận thắng và một trận thua trong 6 à, trận đấu gần đây nhất à, mà khi thi đấu trên chính à, vị trí là đội khách. Anh em thấy là cái trận đấu thua 4-1 trước Man City, một đối thủ mạnh hơn thì không nói, nhưng mà có những cái đối thủ yếu hơn đó là West Ham hoặc là Sporting thì lại là những cái trận đấu là có tỷ số hòa và chỉ có một trận chiến thắng là 3-0 ở trước Fulham mà thôi thì anh em thấy ở trong những cái phong độ như vậy thì cái việc mà chúng ta có thể đánh giá một phần sân của Newcastle ở trong trận đấu này cao hơn đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra khi mà thi đấu ở kèo đồng Chính vì vậy mình sẽ chốt cho anh em mã kèo là Newcastle được thi đấu ở kèo đồng trong những trận đấu này. Còn về mã kèo tài xỉu thì mình sẽ chốt cho anh em mã kèo là tài ba hòa khi mà ở trong cái mã kèo ở trên nhà cái đưa ra à, tài 2.75 thì ăn rất là ít, chỉ là 0.84 mà thôi. Chưa kể anh em còn chơi qua thầu co thì sẽ còn mất rất là nhiều. Chính vì vậy mình hướng cho anh em mã kèo là tài ba hòa, bỏ một ăn 1.11. Anh em thấy là cái việc mà thằng uh, Newcastle thi đấu ở trên chính sân nhà của mình thì có những trận đấu hầu như là trên 3 bàn thắng còn những cái trận đấu mà thằng Newcastle thi đấu mà không kể trên sân nhà hoặc sân khách thì đều có tổng tỷ số từ 3 bàn thắng trở lên. Còn bên phía phần sân của Arsenal cũng vậy, mặc dù có cho mình rất là nhiều trận thua thì nhưng mà ở trong những trận đấu gần đây thì đều có cho mình là những trận đấu ít nhất là phải từ 4 bàn trở lên như anh em thấy là ở trận đấu trước uh, Chelsea cũng có là tổng tỷ số là 4 bàn trước Man City tổng tỷ số là 5 bàn và trước Southampton là có tổng tỷ số là 6 bàn chính vì vậy ở trong trận đấu là là một trận đấu rất là cam go và căng thẳng chính vì vậy mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là tài ba hòa trong trận đấu này để em có thể tham khảo đầu tư và đây chỉ là những cái mã kèo mình đưa ra cho anh em tham khảo chứ chưa phải là những cái mã kèo cuối cùng để anh em có thể tham gia đầu tư những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải nằm ở trong tele a cộng chúng số kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình để dùng có thể chốt ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất trước uh, giờ bóng lăn từ 10 đến 30 phút khi đó thì dũng sẽ có những cái thông tin liên quan đến trận đấu cũng như thông tin liên quan đến cái đội hình của hai thằng đã thi đấu như thế nào mục tiêu là gì thì chính vậy mình sẽ chốt ra được cái những cái mã kèo mà chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư và về bờ còn hiện tại ở video mình chỉ làm mang tính chất tham khảo cho anh em sớm mà thôi Chứ còn để nhận được má kèo chắc ăn thì anh em biết là phải liên hệ cho Dũng ở đâu rồi Và video ngày hôm nay mình uh, xin phép kết thúc tại đây Và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo Trên kênh Việt Dũng Bóng Đá cũng như là Dũng Chơi Kèo Chúc anh em may mắn ở những cái má kèo anh em đầu tư